Xin chào anh em, mai tôi sẽ chia sẻ với em một trong những cách đánh tài xỉu hiệu quả nhất. Ờ, ngoài những cái kỹ năng ra thì còn rất nhiều những cái đồ công chuyện để giúp anh em luôn giành được chiến thắng. Thì anh em cũng nên tìm hiểu xem cái đồ công chuyện gì nó phù hợp với sân chơi của mình. Nó đem lại cái hiệu quả cho anh em, giúp anh em giành được chiến thắng và không để lại bất cứ tăng tích gì. Thì đến với cái bộ đồ ngày hôm nay nó sẽ đáp ứng đủ cái nhu, nhu cầu của anh em để giúp anh em giành chiến thắng và không để lại bất cứ tăng tích gì đấy thì đó là cái bộ đồ báo dung tài xỉu đấy nó bao gồm một máy báo dung và một bộ hột không tang thì cách chơi rất đơn giản thôi anh em vào sân chơi anh em à, đưa bộ hột này vào nắp đĩa của người ta ai nắp cũng được đấy thì bộ hột này nó sẽ kết nối với cái máy báo dung và nó sẽ báo dung cho em biết được tài hay xỉu anh em nhé thì nói qua về cái bộ hột này thì cái bộ hột này nó là có đầy đủ kích thước 11, 12, 13, 14 đấy, để phù hợp với sân chơi của anh em thì bộ hột này nó đã được boa chuẩn để cắt âm phá tiếng và đi đều anh em nhé bộ hột này có thời gian sử dụng là hai tháng hết hai tháng anh em liên hệ với tôi lấy thêm bộ hột khác về kết hợp với cái máy dung này là anh em có thể chơi tiếp thì cái bộ hột này nó có một cái tần sóng đặc biệt thì chỉ có cái máy của anh em mới bắt được còn những cái máy khác không thể bắt được nên em cứ yên tâm đưa vào mọi sân chơi cái bộ hột này là 100 phần trăm là không tan nó sẽ bao thử nâm châm ngâm nước muối xoay đèn và trẻ hột không hề tăng tích đấy thì đi kèm với bộ hộp này nó là máy báo dung đây máy báo dung rất là nhỏ gọn nó không như những cái máy thế hệ trước nó rất là dườm rà dạ, anh em rất khó chơi đấy, máy thì bằng hộp quẹt em có thể để đâu cũng được máy được sử dụng pin hết pin anh em tự thay pin cho tôi đấy, thì sau đây tôi sẽ chứng minh với anh em là bộ hộp này là hoàn toàn không tan cũng như nắp đĩa của tôi cũng là hoàn toàn bình thường thì à, sau đây tôi sẽ thử nâm châm trước anh em nhé trên tay tôi anh em châm đây tôi sẽ thử nâm châm này cho không hít nhé nắp cũng vậy đây đĩa cũng vậy nhé nếu mà nắp đĩa là à, quân hột nó có tan tích thì nâm châm nó sẽ hít anh em nhé Đấy, sau đây tôi sẽ tiến hành xoay đèn đây nắp xoay xuyên anh em nhé đĩa cũng vậy đây thì những cái bước kiểm tra này anh cũng nên kiểm tra thật kỹ tôi đây hột rất trong anh em nhé Đấy. Đấy, em rõ anh em cứ đưa bộ hộp này vào cho người ta kiểm tra thoải mái không hề phát hiện ra tăng tích gì anh em nhé hột thì nổi không khác gì hột chợ đây tôi sẽ vớt hột lên hướng dẫn cho anh em thì à, với cái bộ đồ này đấy, nó sẽ giúp anh em giành được lợi thế giành được chiến thắng mà không hề lại bất cứ tăng tích gì anh em giành được bao nhiêu tiền thì cũng yên tâm ra về thì à, tôi cũng có lời khuyên cho anh em anh em có thể sử dụng bất cứ cái đồ công chuyện gì nhưng phải tìm cái bộ đồ nào đó nó là hoàn toàn không tan đấy thì à, sau khi chứng minh với anh em nắp đĩa quân hột nó là hoàn toàn là không tan thì tôi sẽ bật máy lên này đấy, và cùng trải nghiệm với anh em để giúp anh em À, thấy được cái độ hiệu quả cái bộ đồ ngày hôm nay thì tôi sẽ cầm trên tay em nhé Đấy, thì với cái bộ đồ hôm nay máy mà báo một dung anh em đánh xỉu máy báo hai dung anh em đánh tài cho tôi như cái tiếng này máy báo một dung đây anh em đánh xỉu của tôi một một sáu xỉu Đấy. Thì à, anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em Đấy, máy báo hai dung anh em đánh tài tôi chắc chắn là tài anh em ạ ba năm sáu tài thì à, với cái bộ đồ này nó chuẩn xác 100 phần trăm anh em nhé nên em cứ yên tâm anh em chỉ cần đưa bộ tài vào lắp đĩa của người ta đấy là anh em có thể giành được chiến thắng máy báo hai chung anh em mới tài tôi bốn năm năm tài rất ok nhẹ đều được nhé máy này nó sẽ kết nối với cái bộ hột và nó sẽ báo dung cho em biết anh em nhé thì tiếng này máy báo hai dung đây anh em đánh tài tôi chắc chắn là tài anh em ạ hai bốn sáu tài rất ok thì khoảng à, cách của máy này tới bộ hột đó là 3 mét đổ lại anh em cũng không nên ngồi quá xa nhé Đấy, máy báo một dung anh em lấy chỉ của tôi hai ba bốn xỉu đây tôi sẽ để đây để em cùng cảm nhận cái nhịp dung với tôi nhé thì tôi có hai cơ sở cơ sở một bến xe miền đông sài gòn cơ sở 2 bến xe giáp bát hà nội anh em ở gần thì cứ qua trực tiếp cơ sở tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cho anh em máy báo một dung anh em đánh chỉ của tôi hai ba bốn xỉu máy thì rung rất êm thôi nên anh em để trong người người ngồi cạnh không thể phát hiện được anh em cứ yên tâm nhé máy tiếp tục báo một rung đây anh em lấy xỉu của tôi một một sáu xỉu rất là ok sắp xong ấy khoảng ba bốn giây là máy đã báo cho em biết nhé em máy báo hai dung anh em lấy tài tôi chắc chắn là tài em ạ một bốn sáu tài tiếp cho em cái cuối nhé Thì à, khẳng định với em cái bộ đồ này đấy, là hoàn toàn là không tang tích đấy và thứ nhất là không có cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra được cái ừ, bộ đồ này anh em nhé nên em cứ yên tâm thôi máy báo một dung anh em hãy xỉu của tôi chắc chắn là xỉu anh em ạ anh em đánh tất tay xỉu của tôi một hai năm xỉu rất là ok anh em nhé thì anh em nào có nhu cầu uh, tìm hiểu cái bộ đồ này thì em cứ liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em